bởi vì chúng đảm nhận hàng loạt những nhiệm vụ thiết yếu như là lọc máu, xử lý chất thải. Thế nhưng cũng giống như việc lão hóa, qua thời gian, cơ quan nội tạng này dần bị hao mòn và nhiễm độc tố nếu không được cô bác chăm sóc đúng cách. Thậm chí có nhiều cô bác ở đây bởi vì chủ quan mà mắc bệnh thận hư, thận yếu lúc nào không hay. Đến lúc này, cô bác lại tốn cả đống tiền để mua thuốc Tây mà cũng không thể nào phục hồi thận giống như ban đầu. Vậy nên trong video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ tới cô bác ba loại thực phẩm có thể nói là hết sức gần gũi, tim ở đâu cũng có, lại cực tốt cho thận của chúng ta. Cô bác nên ăn sớm, khỏe sớm. Đầu tiên là một loại rau mà nhiều cô bác thường sử dụng, đó chính là súp lơ. Chắc hẳn là cô bác đã quá quen thuộc với loại rau xanh có chứa đầy chất dinh dưỡng này rồi, có đúng không nào? Có nhiều người thường sẽ nấu canh hoặc là luộc để ăn với mong muốn là để giữ dáng, đẹp ra. Nói là thường xuyên ăn mỗi ngày thôi, thế nhưng chắc hẳn là cô bác sẽ cho rằng loại rau xanh này chỉ có tác dụng cung cấp chất xơ mà thôi. Thế nhưng cô bác sẽ phải bất ngờ bởi vì trong rau súp lơ lại rất giàu vitamin C. Cũng như tôi đã chia sẻ thì vitamin C có tính kháng viêm rất tốt cho thận. Đặc biệt là ăn súp lơ còn giúp tăng cường vitamin B, folate. Chắc hẳn là nhiều cô bác chưa biết rằng vitamin B folate có khả năng cân bằng lượng đường trong máu và giải độc tố cho thận. Không nói đâu xa, ông ngoại của tôi ở nhà bị yếu thận nhiều năm nay. Cứ mỗi lần đi khám là bác sĩ lại dặn đi dặn lại rằng về nhà nhớ ăn nhiều rau xanh, mà nhất là rau súp lơ. Mỗi tuần ăn từ 4 đến 5 bữa là tốt nhất. Hơn nữa, có thể nói rằng súp lơ là một loại rau mà cô bác tuyệt đối không nên bỏ qua, bởi vì đây là loại thực phẩm hàng đầu cực tốt cho thận đồng thời còn có công dụng kiểm soát cân nặng hiệu quả nữa. Mà cái hay nằm ở chỗ, cô bác nào có cân nặng ổn định thì nguy cơ mắc bệnh lý có liên quan đến thận lại càng thấp. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thúy Quỳnh Mai, Phó khoa Nội thận, Miễn dịch ghép, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết. Béo phì gây ra một loạt các thay đổi bất thường trong thận dẫn đến bệnh thận mãn tính mà cô bác dễ mắc phải. Trong trường hợp xấu nhất thì chức năng thận của chúng ta có thể sẽ bị suy giảm đến mức cần phải chạy thận. Do vậy mà ngay từ hôm nay, cô bác hãy thường xuyên ăn súp lơ hơn để phòng tránh sớm nguy cơ mắc phải các bệnh về thận của bác nhé. Tiếp theo, cô bác nên ăn nhiều tỏi để làm giảm hàm lượng muối trong cơ thể. Chắc hẳn là trong gian bếp của những gia đình cô bác nào ở đây cũng đều có sẵn tỏi để làm gia vị cho các món ăn thường ngày có đúng không nào? Hơn nữa, có nhiều người còn biết dùng nó để chữa bệnh cảm cúm và đau đầu. Thế nhưng tôi tin chắc rằng ít có cô bác nào ở đây biết rằng tỏi cũng có tác dụng lợi tiểu, đặc biệt là giúp thải lượng natri dư thừa cực kỳ hiệu quả. Giải thích rõ hơn về công dụng đặc biệt này của tỏi thì cô bác có thể hiểu nôm na như thế này. Người mắc bệnh thận thì lượng muối trong cơ thể là rất lớn. Muối này các bác sĩ cho biết là muối natri. Mà để thận được hoạt động bình thường không dễ sinh bệnh thì cần phải ổn định lượng muối này trong cơ thể. Do vậy, cô bác cần phải thường xuyên sử dụng tỏi làm gia vị trong các món ăn để bảo vệ cho thận được tốt hơn. Chưa hết đâu cô bác, trong tỏi có chứa hai loại vitamin mà cơ thể con người không thể nào thiếu, đó chính là vitamin C và vitamin B6. Tôi thấy rằng có nhiều cô bác còn phải đến hiệu thuốc để mua về uống nữa, có đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không ăn nhiều tỏi hơn một chút để có thể bổ sung chất dinh dưỡng vào cơ thể của mình? Nói về công dụng của hai loại vitamin này thì theo các nghiên cứu đã được Bộ Y tế chứng minh, nó có đặc tính chống viêm rất hiệu quả, từ đó tác động đến thận và giúp cho thận được khỏe mạnh, tránh mắc bệnh tật của bác nhé. Có nhiều cô bác ở đây thường có tâm lý rằng ăn tỏi sợ hôi miệng, thế nên ít khi nào cho vào các món ăn. Thậm chí là nhiều người hễ thấy món nào có tỏi là bỏ ngay, không dám đụng đũa nữa. Vậy thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho cô bác một mẹo nhỏ, đó là chúng ta nên ăn cùng với cần tây. Hai loại thực phẩm này rất hợp với nhau, vừa không gây mùi lại còn cực kỳ bổ dưỡng. Mặc dù tỏi rất tốt, thế nhưng cô bác cũng nên lưu ý là ăn tỏi với mức độ phù hợp vừa phải. Bởi vì chắc chắn rằng thứ gì ăn nhiều quá cũng từ lợi biến thành hại đấy cô bác. Do vậy mà trong mỗi bữa ăn, cô bác chỉ nên dùng từ 2 cho đến 3 tép tỏi là tốt nhất cô bác nhé. Và loại thực phẩm cuối cùng có tác dụng hỗ trợ tiêu sỏi, đó chính là dứa. Chắc chắn là dứa đã trở thành một loại quả yêu thích của rất nhiều cô bác có đúng không nào? Đặc biệt là với cô bác nào mà nhà có trẻ nhỏ thì một ly nước ép dứa lấy ra từ trong tủ lạnh cũng rất được lòng các cháu bé nhà mình. Thế nhưng sẽ có nhiều cô bác chỉ nghĩ đơn giản rằng Loại quả này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, uống vào thì đẹp da và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì dứa còn có một công dụng đặc biệt mà ít cô bác nào biết đến, đó chính là loại bỏ sỏi thận. Chắc hẳn là cô bác sẽ tò mò rằng trong dứa có gì mà lại có thể mang đến hiệu quả tốt như vậy. Xin được chia sẻ với cô bác luôn, đó là căn bệnh sỏi thận hình thành từ thói quen ăn uống và sinh hoạt không hợp lý hàng ngày. Điều này làm cho các chất cặn động lại nhiều hơn, khiến cho cơ thể của chúng ta không thể nào đào thải được hết và tích lũy dần ở thận, tạo thành các viên sỏi. Do vậy, để chữa sỏi thận, cô bác cần phải sử dụng các loại thuốc có khả năng làm sạch cặn bã, thông tiểu, lợi tiểu. Và thật trùng hợp, dứa có khả năng hỗ trợ điều trị sỏi thận rất tốt nếu chúng ta sử dụng thường xuyên đấy cô bác. Bởi vì trong loại quả này có chứa thành phần là bromelain, đây là một chất có khả năng phá vỡ cấu trúc của các viên sỏi và giúp làm giảm đau. Nhờ vậy mà việc sử dụng dứa sẽ giúp bào mòn sỏi và giúp giãn cơ, đẩy sỏi ra bên ngoài qua đường nước tiểu. Cụ thể thì tôi sẽ mách cho cô bác một mẹo nhỏ để sử dụng dứa đánh tan sỏi thận hiệu quả như sau. Đầu tiên, cô bác chuẩn bị giúp tôi một quả dứa dại tươi khoảng 300g, sau đó thái lát và phơi hoặc là sấy khô. Tiếp theo, cô bác dùng dứa được sơ chế khô để hãm với một lít nước sôi và chia đều uống cả ngày. Đây là một cách thực hiện đơn giản nhất và được nhiều người lựa chọn nhất. Ngoài khả năng bào mòn, tiêu sỏi thì bài thuốc này còn giúp cho cô bác khắc phục được một số triệu chứng thường gặp ở người mắc bệnh như là đái sắt, đái đục và đái buốt. Như vậy là cô bác có thể thấy rằng dù là gia vị, hoa quả hay là rau xanh nếu chúng ta biết lựa chọn sử dụng thì đều mang lại lợi ích rất tốt cho tạng thận của con người. Cô bác thân mến, các căn bệnh về thận thường có ít triệu chứng rõ ràng, thế nên chúng ta khó có thể nhận biết được ở giai đoạn đầu tiên. Vì thế nên ngay từ bây giờ, cô bác nên chủ động ăn những món ăn sau đây. Đầu tiên là một loại rau mà nhiều cô bác thường sử dụng, đó chính là súp lơ. Tiếp theo, cô bác nên ăn nhiều tỏi để làm giảm hàm lượng muối trong cơ thể. Và loại thực phẩm cuối cùng có tác dụng hỗ trợ tiêu sỏi, đó chính là dứa. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.